bạn thân mến, tiếp tục một video mới để truyền tải lên kênh phục vụ cho các bạn ạ Và vâng, ngày hôm nay thì à, Sơn à, đang có mặt ở một chợ phiên được gọi là chợ phiên Y Tý thuộc à, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai các bạn ạ Ngày hôm nay thì là ngày thứ bảy và ở Y Tý này thì chủ yếu là người đồng bào dân tộc Hà Nhì Vâng, ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây và đi tham gia một cái buổi chợ phiên à, đầy ý nghĩa các bạn ạ Sơn à, quan sát thấy thì à, chợ phiên Y tí này người đồng bào dân tộc Hà Nhì người ta cũng bán khá là nhiều những cái thứ lạ so với các cái chợ phiên khác ấy thì Sơn sẽ cố gắng để ghi những cái hình ảnh nó được chi tiết hơn để truyền tải cho các bạn xem nhé. Đó như các bạn quan sát thấy đấy thì ở đây người đồng bào Hài Nhì là người ta bán rất là nhiều những cái quả ớt quả ớt này là ớt ngọt phải không bà à, quả ớt là quả ớt <laughs> à, một số ờ, những người ờ, có tuổi thì họ không nói được tiếng kinh các bạn ạ đấy và bên này thì cũng thấy là có một số những ờ, cái hạt kiểu hạt giống này các bạn ôi nói chung là cũng khá nhiều món độc lạ đấy đây có cái hạt đỗ gì đây các bạn này các bạn quan sát thấy nó có một hạt đỗ gì đó. Hạt khá là to. À, Sơn quan sát thấy nó có một cái củ gì đó nó rất là lạ. À, ờ, chị cho em hỏi một xíu là cái cái cái củ này là à, tên của nó là gì chị? Hỏi bà nhưng mà nhưng mà hoa ô long hay là Hoa ô long à? nhưng mà nhìn vâng. giống thế nào luôn. Nhìn uh, thấy nó cũng khá này. À, bà ơi, bà có nói được tiếng Kinh không? Chịu. <laughs> đây các bạn xem này cái hoa nó kiểu cái hoa hoa nhưng mà bà lại không nói được tiếng kinh thế cho nên là hơi khó hỏi một chút mình thì cũng chưa chưa biết cái tên của cái cái ờ, hoa này nó là hoa gì rồi cảm cảm ơn bà không nói được tiếng kinh thì <laughs> chịu không biết làm thế nào được <laughs> đây rau diếp cá này các bạn này rồi ở đây thì cũng ờ, một số những cái ờ, rau củ quả khác à có cả lê này rồi à, ờ, sơn quan sát thấy thì hình như là hàng của bà lào cũng có cái món ớt này các bạn này hàng của bà lào cũng có món ớt này thì hôm trước thì sơn uh, có đến đây và có một người có nói là à, tặng cho Sơn à, một cân ớt này kêu là ngọt đấy nhưng mà mình chưa thử ờ, có một à, bà cô ở dưới này thì à, Sơn quan sát thấy là cô đang có một cái biển à, đang à, nói này đọc ngoài tôi là tả mẩy này tôi có nhận chữa bệnh như đau dạ dày viêm loét dạ dày rồi đau bụng đầy hơi ở chua nói chung là các bệnh không <laughs> là mách bệnh đúng không ạ thì những cái vị thuốc để chữa bệnh là chính là những cái vị thuốc đây đúng không ạ cô vâng, vâng, vâng. à vâng dạ vâng thế còn cái cây này là cây dưới này là cây gì ạ à? cây sâm quy đây ạ à? cái này là mình trồng hay sao mà nó tốt vậy à của người hay nhi trồng ừ, thế còn à, bà là người à, và người dao đỏ à vâng à, đây là bà là người dao đỏ các bạn ạ <laughs> À, cháu cũng Lào Cai thôi. Dạ vâng ạ. À, Đấy, cháu quay cả cái này của bà rồi. Ai có nhu cầu chữa bệnh ờ, về điều trị các bệnh này thì người ta sẽ tự liên hệ cho bà nha. <laughs> dạ vâng. Thế thôi, cháu chào bà nhá. À, người dao đỏ các bạn ạ. Còn đây những cái mặt hàng của người hài nhì. Sau đó là có cái này à, cái này là cái cái này nó là cái gì ạ? À? cô à, cô cô cho cháu hỏi cái cái cái này nó là cái gì vâng đây chính cái này cái này là đậu thuế đậu thuế đậu thuế đấy à đậu thối ừ, à, <laughs> đậu thối đậu thối và ớt khô ừ. dạ vâng cảm ơn cô ừ. Còn đây hàng nào cũng thấy có ớt với cả có đỗ <laughs> rồi các thứ này cái hạt đỗ thì đỗ màu đẹp này các bạn này không biết ăn là có ngon không đây rất là nhiều thứ bên đây thì à, có một số những mặt hàng thổ cẩm kiểu như là để thêu dệt cái này để phục vụ cho bà con thêu dệt đấy mặc dù đây là một cái chợ phiên nhỏ thôi nhưng mà cũng có những trò chơi ném bóng phi bóng ấy phục vụ cho mọi người đi chợ cũng đang tham gia trò chơi khá là đông <laughs> Đấy, bây giờ xem là có có ai phi không để đây à đây này thử một cái đây nào là cho, cho cháu nhờ tí chú rồi đấy, thử một cái nổ luôn đây đây thử một cái nữa này rồi à, Dễ chơi và dễ trúng Lúng túng là mất ăn đấy Có lăn tăn thì không bao giờ có quà cầm tay <laughs> chơi đi các bạn gái chơi đi chơi đi nhanh tay có quà rất là vui chỉ 10.000 đồng một cái hũ đường tam cũng chỉ có 10.000 đồng một con da thái lan cũng chỉ có 10.000 đồng à, Chào chị nhá Chào em Đang mua trang sức à? Đã lựa được chưa? Thế, thế sao không uh, ờ, bảo chồng đi cùng uh, cho chồng ra lựa cho? à, chồng chồng thì ở nhà trông con thế là mình thì chiều hôm qua tập rồi đúng không? thế là sáng nay diễn thôi mấy mấy giờ thì mình đến ờ, đến ờ, lượt của mình diễn hôm nay có video của mọi người diễn hôm qua rồi đấy rồi chiều mọi người vào xem <laughs> đấy lựa chọn đi rất là nhiều vàng vàng ờ, ở tiệm thì bây giờ đang lên giá nhưng vàng ở đây thì đang giảm giá rất sâu đấy đẹp chưa này mọi người xem vàng óng ánh đẹp chưa Đi con trẻ không? Ở trên Y e Tý này thì ờ, vẫn chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì và đồng bào dân tộc Mông thôi các bạn ạ. Đấy, như các bạn quan sát thấy những người mà ờ, có những chiếc khăn màu xanh đậm đang ờ, cuốn ở trên đầu đây thì chính là những người đồng bào dân tộc Hà Nhì Ôi, đây uh, chỗ này thì đang có một kiểu như <laughs> là quần áo đại hạ giá hay sao ấy. À, <laughs> mọi người đang ờ, đổ xô vào đây để mua rất là nhiều này. Đang vào đây để lựa này. Đây chắc là người ta đang bán đại hạ giá gì đó. có khi kéo sơn cũng phải <laughs> xuống đây để lựa cho mình một vài bộ <laughs> Đấy. bạn nào có nhu cầu uh, sử dụng quần áo này ebook sơn mua hộ nhá à mình uh, quan sát thấy ở bên kia hình như là uh, có cô kia có trả tiền uh, 10.000 một thứ thôi thì phải 10.000 thích lựa cái nào thì lựa ra hỏi thử cô này xem cháu đi qua Chị cho em hỏi là cái này là 10.000 một thứ, thích lựa cái nào thì lựa đúng không ạ? À, đúng là như vậy các bạn ạ. 10.000 một chiếc, ai thích lấy cái nào cũng được. Cho nên là nó rẻ, rẻ thì uh, bà con bà đang à, đang bà con đang à, đổ vào đây để mua rất là nhiều. Đang lựa rất nhiều. À, có một cái đặc biệt à, của người đồng bào Hà Nhi là họ có những cái bộ trang phục rất là đắt giá đấy các bạn À, hôm qua thì uh, Sơn có hỏi là về những cái bộ trang phục uh, đắt giá nhất của người hài nhì là có những bộ có thể lên đến mười mấy triệu đồng trên một bộ trang phục với các bạn. Đó, còn uh, có những bộ thì uh, 5 7 triệu. Nó cũng nói chung là rất là nhiều giá nhưng nó đã phải là tiền triệu rồi. Sơn uh, đi uh, dọc từ đầu chợ cho đến cuối chợ ở đây thì thấy Ờ, mọi người vẫn đang bán rất là nhiều những cái uh, hạt hạt giống rồi uh, củ quả các thứ các bạn ạ Đấy, và đặc biệt thì chắc là ở đây sẽ có cái món ớt này là món đặc biệt Vì Sơn thấy gần như là các hàng, hàng nào cũng có các bạn <laughs> À, và bên đây lại tiếp tục một mặt hàng 10.000 đồng trên một thứ <laughs> và mọi người cũng à, đang sâu xuống vào đây để lựa chọn sản phẩm cũng có gặp à, một số bạn chiều hôm qua chiều hôm qua là mình cũng có ghi hình các bạn khi các bạn tập văn nghệ rồi các bạn Đó tất tần tật mà tất tần tật luôn cái gì cái gì cái gì đi một vòng một vòng thì uh, quan sát vẫn là nhiều nhất là về hàng quần áo thôi các bạn hàng quần áo là cái mặt hàng nhiều nhất và sau đó là đến những cái hàng ờ, củ quả quê à, các bác này thì à, chắc là ở dưới dưới xuôi lên rồi Đấy. đến từ Sơn Tây ạ <laughs> theo mình à, bởi vì là mình đi quay thì cũng hay gặp mọi người đi bán kiểu này các bạn các cháu nhỏ à, người Hơ Mông à, các các bạn là là người người Giao hay người Hơ Mông người Mông đúng không? Thế các bạn là người uh, Mông gì? À, mông hoa à, hay là mông <laughs> có lẽ các bạn ấy à, không không hiểu rõ ý mình muốn hỏi lắm mọi người ạ <laughs> các cháu nhỏ <laughs> đang đi chợ và ăn bánh mì Sơn đi loanh quanh một vòng quanh cả cái khu chợ Y Tý thì cũng chỉ có một số những cái mặt hàng mà Sơn đã ghi hình đó thôi và quay về đây thì thấy mọi người đang vây quanh một cái lồng chim đây ghi hình cho các bạn xem luôn ờ, chim gì đây vậy anh anh <laughs> chim ờ, ờ, chim chim này là chim gì à, anh nhỉ tên của nó là gì ạ à quế quế lâm ạ à, con này thì nó hot hay không anh Ồ, ờ, thế này bắt cả ổ lõi sao mà nhiều này <laughs> Ờ, à, cũng khá nhiều Cái này bán theo con hay bán cả lồng này luôn Bán theo con thôi <laughs> Cái này bán bao tiền một con như này 50 nghìn một con À, thế thì cũng rẻ thôi nhờ 50 nghìn một con Chim quý lâm các bạn các cháu nhỏ đang uh, <laughs> chơi những trò chơi đây chắc có lẽ là sơn uh, sẽ kết thúc cái video chợ phiên y tý bắt sát tại đây thôi các bạn ạ uh, sơn uh, hẹn gặp lại uh, các bạn trong uh, những buổi chợ phiên tiếp theo nhé còn uh, video sau thì chắc là sơn sẽ đi quay về lễ hội để truyền tải cho mọi người xem biết thêm về những cái nét văn hóa của người đồng bào vùng cao nữa các bạn ạ